Ngoại Anh, La Liga, Serie Bundesliga cũng như là League One. Thì uh, ở trong video ngày hôm nay, chúng sẽ nhận định sớm cho anh em trận đấu diễn ra lúc 21 giờ của ngày 13 tháng 5. Đó là trận đấu giữa Aston Villa đối đầu với Tottenham. Thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì uh, với lệ, cái lợi thế sân nhà của Aston Villa thì có thể giành chiến thắng với một cái đối thủ mạnh hơn đó là uh, Tottenham hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để chúng ta có thể tham gia vào đầu tư và về bờ thì trước đó thì anh em hiện tại đang xem à, video trên kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi keo thì có thể để lại cho Dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thể xem và tham khảo thì anh em có thể thấy hiện tại mình đang có một cái số thông tin được uh, có sớm ở đây đó là hai ngày từ trước tới nay đối đầu với nhau tổng cộng là sẽ có 55 lần trong đó có phần uh, sân của Tottenham sẽ có là 26 trận chiến thắng và để thua 16 trận và trong đó có tới là 13 trận hòa còn nhìn về cái phong độ gần đây của hai thằng này thi đấu ở trong những trận đấu gần đây nhất ở trên cái đấu trường ngoại anh ấy thì phần sân của Aston Villa đội chủ nhà đang có phong độ hiện tại là khoảng 58% trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ để thua hai trận đấu gần đây và có là ba trận thắng và có là một trận hòa còn phía phần sân của Tottenham thì hiện tại đang có cho mình cái phong độ yếu hơn một chút đó là 42% khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đang có cho mình là 3 trận thua, một trận hòa và trong đó là chỉ có là hai trận thắng mà thôi. Thì đến với cái bảng xếp hạng hiện tại của giải đấu ngoại Anh thì anh em thấy phần sân của đội khách là Tottenham đang đứng ở vị trí cao hơn đó là vị trí thứ 6 sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 57 điểm đang cách biệt với vị trí thứ năm là Liverpool cách biệt là 5 điểm số còn phía phần sân của đội chủ nhà ở trong cái trận đấu này thì hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 8 trên cái bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh năm nay khi mà cũng trải qua cho mình là 35 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 54 điểm và cách biệt với thằng Tottenham đội khách ở trong trận đấu này là 3 điểm số mà thôi. Chính vì vậy cái việc mà thằng à, Aston Villa ở trong trận đấu này muốn giành được 3 điểm để có thể bằng điểm với phần sân của Tottenham là một điều có thể xảy ra ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Khi mà anh em đã thấy phần sân của thằng Tottenham thì có cho mình là 64 bàn thắng và 57 bàn để bị thủng lưới trong mùa giải này thì anh em đã thấy dựa vào cái thông tin này thì có thể thấy là cái việc mà hàng công của Tottenham thi đấu rất là tốt nhưng mà ở cái việc hàng thủ chỉ đội bóng này thi đấu không được tốt cho lắm khi mà để bị thủng lưới lên tới là 57 bàn. Còn ở phía ngược lại thì phần sân của thằng Aston Villa thì uh, cái hàng công của đội bóng này được uh, thi đấu đánh giá đang ở mức là được coi như là ổn định mà thôi nhưng ở hàng công à, hàng thủ ấy thì được thi đấu khá là tốt khi mà chỉ để bị thủng lưỡi là 43 bàn sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì vị chi là một trận đấu đội bóng này chỉ để thua à, thủng lưới là tầm khoảng là 1,1 bàn mà thôi thì ở trong trận đấu này thì cái việc mà có thể giành được 3 điểm để có thể giành lợi thế ở trong cái mùa giải năm nay thì chắc chắn phần sân của Aston Villa hay Tottenham đều muốn giành được 3 điểm cho mình chứ không là muốn một cái trận hòa xảy ra ở trong cái trận đấu này vậy thì anh em cùng mình xem qua những cái à, thành tích thi đấu gần đây của phần sân của Aston Villa hay là Tottenham thì anh em thấy phần sân của đội chủ nhà ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đã để là hòa hai trận và có hai trận thua liên tiếp gần đây và cùng với đó là có tới là 6 trận chiến thắng còn phía phần sân của Tottenham chỉ có một cái phong độ thi đấu yếu hơn khá là nhiều nhiều khi mà trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất thì chỉ có cho mình là 3 chiến thắng, à, 3 trận hòa và cũng đó là 3 trận thua. Thì những trận thua của phần sân của Tottenham đều những là những cái trận thua có tỷ số cách biệt à, rất là lớn khi mà à, trận thua như là thua Liverpool với tỷ số là 4-3, thua trước Newcastle là tỷ số 6-1 và thua với Bournemouth tỷ số là 3-2. Mặc dù ở phần sân của Tottenham trước đó là có chuối trận bất bại ở ờ, liên tiếp ở trên đấu trường ngoại Anh nhưng mà ở lượt trận gần đây nhất là có hai trận thua trước MU và Wolverhampton với tỷ số là lần lượt là 1-0 và 1-0 thì đang uh, kiểu là báo hiệu cho một cái tương lai không tươi sáng cho phần sân của đội chủ nhà ở trong những cái trận đấu cuối cùng của cái mùa giải năm nay thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong những trận đấu này khi mà phần sân uh, khi mà đối đầu với thằng Wolverhampton thì đi đấu với phần sân đội khách và đưa ra mức chấp là 0.25 và cái kèo châu Á thì chắc chắn đã là thua ở trong cái trận đấu này. Nhưng về những cái mã kèo khác như là mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì đã có lên tới là 11 phạt góc cũng như là 6 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này thì đã thắng được cái kèo à, phạt góc cũng như là mã kèo thẻ ở trong trận đấu này. Còn về cái trận đấu trước đó khi mà thi đấu với MU và cũng thi đấu với vị trí là sân khách thì đã được MU đưa ra mức chấp là 0.75 thì lại là một lần nữa để thua ý kèo châu Á nhưng ở trọng chỗ này chỉ thua nửa mà thôi còn về cái thông tin vạt góc cũng như là thông tin ờ, về thẻ phạt thì ở trong chỗ này lại chỉ có là 5 phạt góc cũng như là hai thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này thì rất là đáng tiếc cho anh em nào mà đầu tư má kèo phạt góc và má kèo thẻ ở trong trận đấu thì đấu với thằng MU còn về trận đấu trước đó thì với thằng Aston Villa thì đấu với Fulham ấy, thì ở trong trận này thì Fulham là đội chủ nhà thì đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được nửa cái kèo châu Á ở trong trận đấu này nhưng mà về cái mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì anh em thấy được nhà cái niêm yết ở đây lên tới là 10 phạt góc cũng như là 5 thẻ vàng thì có tới là 8 phạt góc nghiêng về phần sân của đội chủ nhà là Aston Villa còn phía bên kia chiến tuyến mặc dù uh, đang có cho mình cái trận thắng gần đây nhất khi mà đối đầu với thằng Crystal Palace nhưng mà đưa ra mức chấp là 0.5 và cũng thắng được cái kèo châu Á ở trong trận này mặc dù những cái trận đấu trước đó là những trận thua liên tiếp còn về cái thông tin vật góc thì anh em thấy trong cái trận đấu này thì có tới là 12 vật góc được đưa ra cũng như là có tới là 8 thẻ vàng được đưa ra ở trong cái trận đấu này. Còn về cái trận đấu trước đó khi mà thi đấu với Liverpool thì đã có một cái trận đấu rất là cam go khi mà ở cái phút thứ uh, à, 90 cộng 3 thì phần sân của Tottenham đã ghi được một bàn thắng để cân bằng tỷ số là 3 đều nhưng ngay sau đó ở phút thứ 90 cộng 4 thì phần sân của Liverpool đã đâm ngược lại một bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 4-3 thì ở trong trận này anh em nào mà theo Tottenham thì đã mừng hụt ở cái phút thứ 90 cộng 3 ở trong trận đấu này khi mà có thể đã đã ăn kèo ở trong cái uh, phút thứ 90 cộng 3 của cái hiệp 2 còn về những cái thông tin phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì em vậy ở trong trận đấu này thì lại chỉ là có là 6 thẻ à, 6 phạt góc được đưa ra cũng như là 5 thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà có tỷ số là hòa hai đều trước cả phần sân của MU thì anh em thấy trong trận đấu này thì MU đưa ra mức chấp sẽ là 0.25 và đã thắng được nửa kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng như ở trong trận đấu này lại là một cái trận đấu có rất là nhiều phạt góc được đưa ra khi mà có lên tới là 14 phạt góc cũng như là uh, lại chỉ có là ba thẻ vàng được rút ra ở trong cái trận đấu này còn trước đó thì khi mà có những trận thua liên tiếp thì anh em thấy phần sân của Tottenham cũng không có một cái trận thắng nào quá là cách biệt khi mà thi đấu với những đối thủ yếu hơn khá là nhiều như là Southampton, ở Nottingham Forest cũng như là Everton thì đều có những trận hòa như hòa 1-1, hòa 3 đều cũng như là chỉ có thắng được phần của Nottingham Forest với tỷ số là 3-1 mà thôi. Còn sau đó thì lại thua để uh, thua với thằng Burnmouth với tỷ số lên tới là 3-2 và anh em để ý là những cái trận đấu gần đây nhất của thằng à, Tottenham hầu như đều nổ về mức tài và mức tài đều từ năm trái đổ lên còn về trận đấu gần đây nhất thì lại chỉ có một bàn thắng mà thôi. Cũng như là phần sân của thằng Aston Villa thì những cái trận đấu gần đây có vẻ thằng Aston Villa không còn quá nhiều động lực để thi đấu. Chính vậy cái việc mà anh em thấy những cái trận đấu gần đây của thằng này chỉ nổ từ là từ 1 đến 2 bàn thắng mà thôi như là trận thắng à thằng thua 1-0 trước Wolverhampton, trận thua 1-0 trước MU và có một trận thắng trước Fulham thì thắng với tỷ số là 1-0. Còn trước đó thì là có trận hòa một đều trước thằng Benford rồi lại có một trận thắng 2-0 trước thằng Nottingham Forest thì hầu như ở trong 10 trận đấu gần đây nhất của thằng Aston Villa Cobra thì có tới là 7 trận 7 trên 8 trận à 7 trên 10 trận đấu là đã nổ về mức xỉu chứ không thể nào mà qua được mức tài được. Còn về cái việc mà thi đấu trên cái sân nhà của mình và sân khách thì em thấy ở trong 4 trận đấu gần đây nhất của thằng Tottenham khi mà thi đấu với vị trí là sân khách thì có tới là ba trận đấu nổ về mức uh, kèo tài nhưng mà em thấy đều là mức kèo tài từ 6 trái đổ lên như là tỷ số là 4-3, 6-1 cũng như là ba đều và chỉ có một trận hòa một đều trước thằng Everton còn về phần sân của thằng Aston Villa cũng vậy thì ở trong uh, khoảng là 4 trận đấu mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì có là hai trận đấu nổ về mức tài và có hai trận đấu về nổ về mức xỉu nhưng mà bốn trận đấu này đều là bốn trận đấu thắng chứ không để thua một trận đấu nào hết còn về cái việc mà trước tới giờ mà hàng này đối đầu với nhau thì anh em thấy trong 4 trận đấu gần đây nhất và cái trận đấu gần đây nhất khi mà thi đấu ở cái lượt đi á, thì thằng Aston Villa đã thắng thằng Tottenham với tỷ số là 2 không thì có lẽ ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thằng Tottenham chắc chắn sẽ phục thù thằng Aston Villa với tỷ số là 2-0 bởi trận lượt đi trước đó. Còn về ba trận đấu còn lại thì Tottenham có cho mình là hai trận chiến thắng và có một trận thua trước Aston Villa với tỷ số là 2-1. Thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong những cái trận đấu này được diễn ra như thế nào. Ở cái trận lượt đi thì Aston Villa thắng với tỷ số là 2-0 khi mà được thằng Tottenham đưa ra mức chấp là 0.75 và anh em thấy như những cái mái kèo như là phạt góc thì trong trận đấu này chỉ có là 8 phạt góc được đưa ra cũng như là có lên tới là 7 thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này thì chỉ kém phạt góc là một cái thẻ mà thôi còn về trận đấu trước đó khi mà Tottenham thì đó ở vị trí là sân khách thì đã thắng với tỷ số lên tới là 4 bàn thắng ở trong trận đấu này khi mà chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 còn về anh em thấy là về cái thông tin phạt góc như là má kèo thẻ thì trong trận đấu này sẽ có là 12 phạt góc được đưa ra cũng như là 5 thẻ vàng còn về cái trận đấu trước đó thằng Tottenham thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình thì thắng với tỷ số là 2-1. Thì ở trong cái trận đấu này như anh em thấy là Tottenham lại đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này. Nhưng ở cái phút thứ 71 của trận đấu thì đã có một cái bàn thắng là phản lưới nha do công của phần sân của Aston Villa. Như anh em thấy còn về, cái má kèo phạt góc như là má kèo thẻ thì ở trong cái trận đấu này lại là một trận đấu có rất là nhiều phạt góc được đưa ra khi mà có lên tới là 13 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng còn về cái trận đấu trước đó thằng à, Aston Villa làm một trận thắng khi mà thi đấu ở vị trí ra sân khách thì thằng Tottenham lại đưa ra một chấp lên tới là một trái hòa ở trong cái trận đấu này thì chắc chắn thằng Tottenham đã thua cái kèo châu Á ở trong trận trong cái trận đấu này thì như anh em thấy ngay ở cái phút thứ 20 thì đã có một cái bàn thắng à, bàn thắng được phản lưới nhà về phần sân của thằng uh, Tottenham ở trong cái trận đấu này cũng như là về cái mã kèo phạt góc thì mặc dù trong trận này thằng Aston Villa thắng với tỷ số của kèo châu Á nhưng mà về mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì có rất là ít phạt góc được đưa ra cũng như là ít uh, thẻ được rút ra thì ờ, có một con số thống kê được thống kê đây thì anh em thấy hai hàng này mà thi đấu với nhau thì 5 trên 7 trận đấu gần đấy nhất mà hàng này chạm trán với nhau thì có ít hơn là 10,5 thẻ được rút ra à, xin lỗi là 10,5 mà phạt góc còn về cái việc mà bàn thắng thì 5 à, trên 7 trận đấu mà hàng này chạm chán nhau thì đều có nhiều hơn 2,5 bàn thắng cũng như về cái việc mà hàng này thi đấu thì 5 trên 6 trận đấu gần đây của thằng à, Tottenham thì sẽ có là nhiều hơn 2,5 bàn thắng. Nhưng mà như em thấy là những trận đấu gần đây nhất thì chắc chắn thằng ở à, Aston Villa thì 5 trên 6 trận đấu gần đây thì đều có ít hơn 2,5 bàn thắng. Thì những cái thông tin như vậy thì hiện tại thì mình chưa có cái thông tin về đội hình thì hàng này dự kiến là ra ra sơ đồ là đội hình như thế nào để có thể chốt ra những mã kèo chắc ăn hơn nhưng mà hiện tại thì mình dựa vào những cái thông tin như vậy mình sẽ đưa ra cho anh em một số mã kèo để anh em có thể tham khảo đầu tư ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại thì mình sẽ đưa ra cho anh em đó là mã kèo toàn trận về mã kèo cực chấp và mã kèo tài xỉu thì hiện tại mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo cực chấp đó là Tottenham được cộng 0.25 ở trong cái trận đấu này Mặc dù trước đó là phần sân của Tottenham đã có những trận thua liên tiếp nhưng mà ở trận đấu gần đây nhất trước Crystal Palace thì đã thắng với tỷ số là 1-0 chính vì vậy ở trong uh, cái trận đấu ngày hôm nay thì cái trận thắng trước Crystal Palace sẽ là cái động lực thi đấu để giúp cho Tottenham có thể giành chiến thắng trước thằng Aston Villa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cũng như anh em thấy ở cái trận đấu uh, lượt đi ấy, thì thằng Aston Villa đã thắng với tỷ số là 2-0 thì tất nhiên ở trong trận đấu ngày hôm nay thằng Tottenham chắc chắn nó sẽ trả thù và giành lại cái chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay để có thể ờ, giành được 3 điểm và có thể nâng cái điểm số của mình để vượt qua thằng ờ, Liverpool ở vị trí thứ năm. Chính vì vậy ở trong trận đấu ngày hôm nay khi mà thi đấu với phần sân của đội chủ nhà thằng Aston Villa mình sẽ đưa ra mức chấp uh, mức kèo cho anh em có thể xem và tham khảo hiện tại đó là mức kèo uh, Tottenham cộng 0.25 ở trong trận đấu này. Còn về mã kèo tài xỉu hiện tại ở trên trang sẽ là niêm yết ở mức là 2.75 nhưng đây là mã kèo không an toàn để anh em có thể đầu tư Chính vì vậy mình sẽ đưa ra mã kèo cho anh em à, đầu tư ở trong trận đấu này đó là mã kèo tài 2.5. Còn làm sao để tham gia được mã kèo tài 2.5 thì anh em có thể à, tham gia và coi cái trận đấu được diễn ra như thế nào rồi anh em từ 10 đến à, à từ 5 đến 10 phút ấy, thì mã kèo chắc chắn nó sẽ giảm xuống từ ở ờ, từ 2.75 xuống còn 2.5 để anh em thể tham gia đầu tư. Chính vậy mình sẽ đưa ra mã kèo an toàn đó là mã kèo tài 2.5 ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia đầu tư chứ không phải là mã kèo tài 2.75. Thì như em có thấy là những cái trận đấu gần đây của hàng này uh, như là phần sân của thằng Tottenham thì đều có những trận thắng đổ về uh, má kèo tài cũng như là phần sân của thằng Aston Villa thì trước đó có những trận thắng từ 3 bàn thắng đổ đây nhưng mà về cái lịch sử đâu thì hầu như hai này chạm chán nhau thì đều có những cái má kèo xảy ra đó là má kèo tài ở trong những trận đấu mà hàng này chạm chán với nhau cũng như là khả năng tấn công của hai thằng này rất là tốt ở trên cái đấu trường ngoại anh này khi mà đều có những cái ờ, tổng ờ, bàn thắng được ghi ở trong mùa giải này rất là cao cùng với đó là thằng Tottenham đang có mang cái mối thù nhanh nhóm ở trong lòng đó là uh, trận thắng 2 không của, của thằng Aston Villa ở cái lượt đi vừa rồi chính vì vậy ở trong trận đấu này là một trận đấu có thể bùng nổ bàn thắng từ ba bàn thắng đổ lên chính vì vậy mình sẽ đưa ra mã kèo cho anh em tham khảo ở trong trận đấu này đó là mã kèo tài 2.5 còn về mã kèo hiệp 1 cũng như là mã kèo phạt góc hay là mã kèo thẻ thì mình sẽ niêm yết sau vào trong nhóm của Việt Dũng bởi vì từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì khi đó mình sẽ có những cái thông tin liên quan đến đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để xem bộ nó thi đấu với đội hình như nào và mục tiêu tham gia trận đấu này là gì để mình có thể chốt ra những mã kèo ngon nó ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư sau còn hiện tại thì anh em có thể xem và tham khảo cho mình là hai mã kèo cực chấp cũng như là mã kèo tài xỉu ở trong ờ, video ngày hôm nay thì hiện tại anh em nào chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có cho mình một người quân sư có thể đưa anh vào bờ hoặc là một trang chơi có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào để không uh, mất tiền like tiền phí cho bọn thầu còn có thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele à, cổng Dũng xoay kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm để tham gia và đầu tư với những cái máy kèo mà Dũng đưa ra cho anh em tham gia còn về cái việc mà anh em nào mà chưa biết tham gia ở trên trang như thế nào thì anh em thể cũng có thể liên hệ cho Dũng để Dũng thể hướng dẫn anh em đầu tư ra sao rồi à, đăng ký như thế nào để có thể à, về bờ một cách nhanh nhất ở trong những ván kèo anh em tham gia vào đầu tư thì video ngày hôm nay Dũng à, nhận định sớm cho anh em về trận đấu giữa Tottenham đối đầu với thằng Aston Villa để anh em có thể xem và tham khảo thì Dũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư